Dạ, xin chào các em. Thì à, chúng ta tiếp tục à, ôn tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì ở tiết trước thì các em đã học về à, hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông và tỷ à, à, lệ, à, tỷ số lượng giác của góc nhọn. Thì trong ngày hôm nay thầy và các em sẽ ôn tập tiếp về hệ thức về cạnh về cạnh và góc trong tam giác vuông. Thì trước tiên thầy và các em sẽ à, ôn lại một số nội dung công thức về cạnh và góc trong tam giác vuông bây giờ thầy sẽ cho tam giác ABC vuông tại A à, các em nhìn lên à, màn hình sau đó thầy sẽ đặt AB bằng C ở đây thầy nói lại một lần nữa cho các em là khi chúng ta đặt AB trong tam giác ABC mà có AB thì thiếu chữ C cho nên chúng ta sẽ đặt C AC thì lúc này thiếu B thì chúng ta sẽ đặt B nhỏ Tiếp theo là cạnh BC thì thiếu chữ A, chúng ta sẽ đặt A nhỏ. Vậy thì à, đối với hệ thức về cạnh trong tam giác vuông thì à, chúng ta nhớ cái định lý là gì? Chúng ta muốn tính à, một cạnh góc vuông mà trong này là chủ yếu là cạnh B với cạnh C và cạnh A thì chúng ta biết rồi đó là cạnh huyền, chúng ta không cần tính nữa. Bây giờ chúng ta quan tâm hai cạnh đó là B và C à, trong tam giác vuông định lý nói là gì trong tam giác vuông mỗi cạnh của góc vuông bằng mỗi cạnh của góc vuông em bằng à, cạnh huyền nhân với sin góc đối bằng cạnh huyền nhân với cốt của góc kề à, ở đây thầy giải thích cho các em là em biết là b là cạnh góc vuông thì nó sẽ bằng a a ở đây là cạnh huyền nhân với sin của góc đối thì ở đây có b thì bằng các em điền vào luôn b thì bằng à, A sin và ở đây là có cạnh B thì nó đối với cạnh B thì là gốc gốc B rồi cũng bằng A đó là cạnh huyền nhân với cốt cốt của gốc kề đó là là gốc C tiếp theo chúng ta muốn tính cạnh C là cạnh gốc vuông chúng ta sẽ bằng cạnh huyền nhân với sin của gốc đối là sin C bằng cạnh huyền nhân với cốt của cạnh kề ừ, là là gốc B. Còn đối với tan như thế nào thì à, cạnh gốc vuông kia nó sẽ bằng là à, cạnh góc vuông nó sẽ bằng là cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối b thì bằng c còn lại cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc đối có nghĩa là b thì nó đi với b à, b nhỏ thì đi với góc b bằng cạnh gốc kia nhân với cô tan của gốc kề có nghĩa là cô tan của gốc C. Tương tự C thì bằng B nhân với tan của gốc C và bằng B cô tan của gốc B. Các em lưu ý Chúng ta rất là dễ, uh, dễ nhận ra. Ví dụ B đối với sin và cos thì các em nhớ là nó đi với cạnh huyền và B thì nó đi với sin sin B. À, C thì đi với sin C, còn cos thì các em lấy ngược lại đó là gốc góc kè của nó Vậy chúng ta đã xong phần à, lý thuyết Giờ chúng ta sẽ có một bài tập áp dụng cái phần lý thuyết này Các bài tập áp dụng sau Cho tam giác MNP vuông tại M đặt MN các em lưu ý đặt MN bằng P có nghĩa là MN này còn thiếu chữ P chúng ta sẽ đặt P MP thì chúng ta sẽ đặt N và MP bằng M à, chúng ta có cái uh, tam giác trên màn hình vậy trong tam giác vuông này chúng ta có cái gì thì mời uh, các em chúng ta sẽ điền vào những cái chỗ chấm chấm còn thiếu đầu tiên thầy sẽ ôn lại cho các em n có nghĩa là uh, cạnh góc vuông n này nó sẽ bằng là cạnh huyền lúc này chúng ta biết là m nhỏ này là cạnh huyền nhân với sin à, sin góc đối thì ở đây là có n nhỏ thì sin là sin góc đối của nó là sin góc n à, bằng m cos cos thì lúc này chúng ta không có quan tâm đến m nó vuông tại m chúng ta bỏ cái m này các em còn lại là chỉ có n rồi nó sẽ là đi với góc góc p tiếp theo cạnh p nó sẽ bằng lúc nào sin với cos thì nó lúc nào cũng đi với cạnh huyền cạnh huyền các em nhìn vào hình đây là à, cạnh M sin các em cứ điền vào M M trước rồi nhân với sin cốt rồi chúng ta sẽ điền góc sau sin thì ở đây có P nhỏ thì nó đi với sin sin của góc P bằng M cốt thì còn lại ở đây là góc N à. Tiếp theo đối với tan và cô như sau cạnh góc vuông n thì nó bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc ở đây thì có cạnh góc vuông n thì nó bằng với tan của góc đối có nghĩa là cũng chữ n luôn gọi là tan của n tiếp theo bằng p là cạnh góc vuông còn lại nhân với cô tan của góc góc p tiếp theo cạnh góc vuông p nó sẽ bằng là n cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc p và bằng n nhân với cô tan của à, góc n đó là nội dung mặc dù có những cái các em không cần nhìn hình vào chúng ta cũng biết được à, chúng ta sẽ điền cái gì thầy nhắc lại là xin với cốt thì các em tìm ngay cho thầy là cạnh huyền chúng ta lấy cạnh huyền nhân với sin và cốt sau đó chúng ta điền góc còn lại qua cái phần lý thuyết thì chúng ta có những dạng bài tập trong cái ờ, cái bài về hệ thức và về cạnh và góc trong tam giác vuông này đó là bài tập dạy tam giác vuông thì đối với dạng bài tập dạy trung à, dạy tam giác vuông này thì à, người ta cho chúng ta biết được hai yếu tố một là người ta cho một cạnh và một góc lúc này người ta trừ đi cái góc vuông nha các em góc vuông chúng ta đã biết nó là 90 rồi thì chúng ta một là người ta cho một cạnh và một góc hoặc là người ta cho hai cạnh nếu biết trước hai yếu tố là trong đó có ít nhất yếu tố về cạnh và không thể là kể của gốc vuông về gốc vuông chúng ta biết nó 90 rồi thì ta sẽ tìm được tất cả các yếu tố còn lại của tam, tam giác vuông đó thì các, em lưu ý là khi mà đề bài yêu cầu chúng ta giải tam giác vuông thì chúng ta sẽ tìm tất cả các cạnh và các góc trong tam giác vuông đó à, đó là bài toán giải tam giác vuông thì à, ngày hôm nay thầy và các em sẽ nghiên cứu những bài tập về à, chủ yếu là chúng ta giải tam giác vuông tìm cạnh và góc trong tam giác vuông đó chúng ta chuyển sang phần bài tập bài số 1 giải tam giác vuông ABC có góc A bằng 90 độ trong mỗi trường hợp sau câu A góc B bằng 12 cm và góc B bằng 60 độ câu B là góc C bằng 16 cm và góc C bằng 45 độ là các em nhìn vào hình chúng ta có ờ, tam giác ABC vuông tại A chúng ta sẽ giải giải quyết câu ờ, A trước à. ở đây người ta không yêu cầu chúng ta tính cạnh hay góc gì nhưng mà người ta nói giải tam giác vuông ABC vậy trong câu A người ta đã cho mình biết một cạnh và một góc thì chúng ta sẽ tính một góc còn lại tại vì một góc chúng ta đã biết đó là góc vuông rồi và ta đã biết đề bài cho một cạnh thì chúng ta sẽ tính hai cạnh còn lại các em lưu ý ha cái à, chữ màu xanh này là chúng ta yêu cầu là chúng ta phải tính vậy thì trong cái đề bài này thì các em thấy là có một cạnh và một góc thì các em khi mà gặp người ta không còn yêu cầu chúng ta tính cái nào trước nhưng mà khi mà thấy như này thì các em phải tính góc trước tại vì sao tại vì chúng ta đã biết được một góc là 90 rồi và một góc đề bài cho là 60 thì chúng ta sẽ tính góc còn lại rất là là nhanh à, cái biến là gì góc C sẽ bằng 90 độ trừ cho góc B tại sao chúng ta có cái hệ thức này có nghĩa là trong tam giác vuông thì tổng ba góc nó bằng 180 độ thì chúng ta tính góc còn lại nó sẽ bằng là à, hiệu của hai góc còn lại là lúc này góc A trừ cho góc B ở góc A là chúng ta biết rồi đúng không là nó bằng 90 trừ cho góc B mà góc B lúc này là bằng là à, thầy xin lỗi các em là chỗ này là chúng ta có góc A bằng 90 rồi hai góc còn còn lại nó sẽ bằng 90 cho nên là góc C sẽ bằng 90 trừ cho góc B và 90 trừ 60 thì nó bằng 30 độ vậy chúng các em đã giải quyết được một bài là chúng ta đã có điểm rồi nhiều bạn là khi thấy bài toán này chúng ta cứ tính cạnh thì chúng ta rất là rắc rối cho nên là chúng ta thấy cái nào dễ chúng ta tính trước tiếp theo chúng ta sẽ tính cạnh b à cạnh b ở đây có cạnh b à, thầy xin lỗi chúng ta sẽ tính được cạnh a vậy cạnh a thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nào thì chúng ta nhớ là à, a thì nó đi với lại là cạnh huyền a là cạnh huyền vậy chúng ta sẽ đi với sin hoặc cos à, a đi cạnh huyền sin cos thì chúng ta có là b sẽ bằng a sin b tại lúc này người ta cho góc b còn nhiều bạn không muốn tính chúng ta sẽ tính là B sẽ bằng A sin à, nếu mà bạn nào muốn tính C thì cũng được tính C trước thì chúng ta có C sẽ bằng là A nhân sin C tại C chúng ta vừa mới tính xong vậy ở đây thầy sẽ tính góc B à, cạnh B bằng A sin B suy ra cạnh A sẽ bằng à, có công thức các em ờ, thế số vào B lúc này nó là bằng 10 12 và sin 60 độ các em bấm máy hoặc là chúng ta xem cái bảng lượng giác thì chúng ta có, có là bằng căn 3 phần 2. Chúng ta tính được là bằng 24 căn 12 của 3 chia 3 được 8 phần căn 12 của 3. Và các em lấy à, tròn số làm bằng 13,84. Vậy là chúng ta đã giải quyết được câu tiếp câu A tìm à, cạnh A. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm cạnh C. Lúc này chúng ta có cạnh A rồi thì chúng ta áp dụng trực tiếp luôn C sẽ bằng A nhân với à, cos B nhiều bạn muốn thay cos B này thì bằng sin thì cũng được C nó sẽ bằng là A sin C các em nhớ A sin C nhưng ở đây là thầy dùng là A cos cos B à, A lúc này là 8 căn bậc 12 của 3 nhân với cos 60 độ à, chúng ta sẽ tính ra à, cái này là 8 căn 12 của 3 bằng nha các em bằng 4 căn bậc 3 của chia 2 Tiếp tục câu B. Câu B thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta có cạnh C và góc C bằng 45 độ. Thì ở đây là các em chỉ cần tính góc còn lại, đó là góc B thì góc B nó cũng bằng là 90 độ trừ cho góc C à, 90 trừ 45 bằng 45 thì các em thấy là ở đây là chúng ta có góc B bằng góc C bằng 45 độ thì tam giác này là tam giác vuông cân tại A các em biết là vuông cân mà cân tại A thì cạnh AB nó sẽ bằng cạnh AC mà cạnh AB lúc này nó sẽ là à, AB lúc này nó sẽ là bằng C và AC nó bằng B hai cạnh này bằng nhau cho nên nó bằng thì bằng 16 cm. À chúng ta đã tìm được cạnh B và góc B. Vậy chúng ta còn lại chúng ta chỉ còn tính một cạnh nữa, đó là cạnh cạnh A. Vậy cạnh A thì chúng ta không còn áp dụng hệ thức về cạnh và góc nữa, chúng ta áp dụng tam giác vuông luôn. Vậy cạnh A là cạnh huyền, cho nên chúng ta xét tam giác ABC vuông cân tại A thôi. Hiện ta có A bình nó sẽ bằng B bình cộng với C bình bằng 16 bình cộng với 16 bình cái này là đáng lẽ là bằng hai lần 16 bình à. rồi các em bấm máy tính ra đúng không vậy chúng ta tính được góc B nó bằng 45 cạnh A nó bằng 22,63 à, cm và cạnh B bằng 16 cm vậy chúng ta đã giải quyết xong bài số 1 giờ chúng ta chuyển sang bài số số 2 Bài số 2. Giải tam giác vuông ABC biết góc A bằng 90 độ tương tự. Chúng ta biết được là góc à, ờ, thầy xin lỗi góc cạnh B bằng 11 cm và cạnh C bằng 9 cm. À, ta có hình. Ở đây là đề bài cho chúng ta là hai yếu tố đó là hai cạnh. Vậy chúng ta phải tính hai góc còn lại đó là góc B với góc C và một cạnh là cạnh cạnh A thì đối với cạnh A thì chúng ta tính là cạnh huyền cho nên là chúng ta nhớ cho thầy là áp dụng ngay đó là chúng ta dùng định lý Pythagore vào tam giác vuông thì chúng ta sẽ có công thức à, 11 bình cộng 9 bình bằng 202 và suy ra cạnh A này sẽ bằng căn bậc 2 của 202 và gọn bằng 14,21 cm có cạnh A rồi thì chúng ta sẽ tính tan của góc B tan của góc B à, chúng ta quay lại cái bài số 2 mà tỷ số lượng giác của góc nhọn chúng ta có tan thì là gì đoàn kết và là đối chia kề tan của góc B là đối đối lúc này là AC chính là B kề lúc này chính là à, B AB AB lúc này là C và chúng ta thế số vào Đó. À, tan B nó sẽ bằng à, gần bằng là 1,22 thì các em bấm máy chúng ta sẽ tính được góc B nó bằng 51 độ à, các em bấm uh, tan B bằng 1,22 thì các em bấm shift tan ha. nó sẽ ra là một góc vậy có góc B rồi thì chúng ta còn lại chúng ta sẽ tính góc C góc C lúc này rất là đơn giản tại chúng ta đã có được hai góc đó là góc A với góc C rồi thì chúng ta chỉ còn áp dụng là gì à, hai góc cộng lại trong tam giác vuông là hai góc phụ nhau à, thầy xin lỗi kề bù cho nên là chúng ta là à, áp dụng lấy 90 trừ cho 51 độ thì nó bằng 39 độ vậy chúng ta đã giải được xong bài toán này à, các em à, à, nhìn lại bài khi mà chúng ta à, hai cái bài toán thầy cho một là người ta sẽ cho một cạnh và một góc thì chúng ta tính cạnh và góc còn lại bài thứ hai là chúng ta thầy cho hai cạnh thì chúng ta sẽ tính các góc còn lại là hai góc hai góc và một cạnh còn lại vậy bài học chúng ta hôm nay là kết thúc thầy à, xin chào các em hẹn gặp lại các em trong tiết sau ủa có cái file file sâu nữa mà ta